Xin chào tất cả các chị Hôm nay bên em sẽ livestream một cái mẫu rất là hot luôn Mẫu đồ bộ quần dài nha mấy chị nha Và đằng trước là có nút bọc đính nè Và cái lái cổ rất là đẹp Và các chị mặc lên rất là tôn da và sang trọng lắm nha mấy chị nha Và như các chị đã biết thì quần của bên em là quần lưng thun bản dẹp Và hai bên đều có túi nha mấy chị Lên form rất là đẹp luôn ạ à. Rồi em giới thiệu bản màu là màu đỏ mẫu đơn mật màu xanh ngọc Mà đây là màu đen màu cam ngói rất là đẹp luôn ạ à. mặc vào cực kỳ sang nha mấy chị này là màu tím huế nha mấy chị đây là màu cà phê tí nữa bên em sẽ sâu từng màu cho các chị xem luôn ạ à bên em sẽ mặc vào từng màu để cho các chị tham khảo rõ cụ thể cái màu nó lên da của mình như thế nào nhé cái này là màu xanh ngọc này rất là đẹp luôn nha mấy chị nha dạ có màu đen có màu xanh tím quế nha chị nha dạ chốt đơn 3 bộ cho chị Lệ Thu mua từ 3 bộ trở lên thì bên em sẽ miễn ship tận nơi cho các chị nha đương nhiên rồi trước khi thanh toán tiền thì các chị được xem hàng trước khi thanh toán đúng như mẫu livestream thì các chị nhận hàng giúp cho bên em nhé đúng màu này thứ nhất là xem đúng màu này thứ hai hai là đúng mẫu như bên em livestream hay không ha và đúng thì các chị nhận và sai là các chị có thể từ chối ngay lập tức luôn rồi màu đen này rất là sang luôn ạ à. màu cam ngói cũng cực kỳ trắng da nói chung cái bản màu này em thấy lên form lên da rất là đẹp luôn màu nào cũng trắng da hết mấy chị ơi đấy rồi bây giờ em chốt đơn cho các chị nha các chị chỉ cần lên đúng cú pháp dùm em đó là màu sắc này cộng chiều cao cân nặng và số điện thoại địa chỉ là bên em sẽ tự động alo và tin nhắn gửi về để chốt đơn lên đơn cho mình ngay lập tức nha mấy chị nhé rồi có đủ size từ 40 cho đến 85 kg mọc vừa cho nên là các chị chỉ cần để lại chiều cao cân nặng thôi không cần hỏi size size nha mấy chị nha dao động ai dao động từ 40 cho đến 85 kg ha đấy dao động từ 40 cho đến 85 kg là có size hết tất cả luôn các chị nhé cho nên là các chị yên tâm nha trời ơi màu cam ngói này cực kỳ đẹp luôn là lên lên da rất là sáng luôn á mấy chị ơi rồi chút đơn màu cam ngói màu đen màu đỏ cho chị dầu lâm này chút đơn màu cam ngói cho màu giang lê rút này chút đơn màu cam ngói đỏ đen cho chị thảo hiếu nè màu xanh ngọc nè màu màu tím huế và màu đen cho chị hoàng lâm nè màu xanh ngọc màu tím huế và màu đỏ cho chị hoàng cao ly màu xanh ngọc màu cam ngói và màu đỏ cho chị hoài lâm chút đơn cho chị liễu lâm màu tím huế màu cam và màu đen chốt đơn cho chị Hoàng An Võ cho chị tím và đỏ và đen cho chị hữu hữu phước chốt đơn cho quy anh màu tím huế màu đỏ và màu cam ngói chốt đơn cho thảo quy màu cam màu tím huế và màu xanh ngọc trời ơi ba bộ ba màu các các chị về mà mặt đẹp á ủng hộ ba màu còn lại luôn màu nào em thấy cũng đẹp hết nha mấy chị nha size từ 40 cho đến 85 kg nha chị Huyền Nguyễn nha các chị chỉ cần để lại chiều cao và cân nặng và số điện thoại và gồm màu sắc ba màu thì các chị sẽ được alo và chốt đơn nhanh chóng nha mấy chị nha rồi ba bộ trở lên sẽ được miễn phí ship chị nha và dù mua dưới ba bộ thì cộng phí ship toàn quốc là 30k nha mấy chị nha rồi chốt đơn cho Nguyễn Quyền màu cà phê và màu màu xanh ngọc màu đỏ chốt đơn 4 bộ cho chị Nguyễn Hân chốt đơn Triệu hơn 3 bộ chốt đơn Hằng Nghi 3 bộ chốt đơn màu à, đen đỏ và màu cà phê cho chị Nguyễn Du Ly chúc đơn cho Phạm Khánh màu đen màu đỏ và màu xanh ngọc chúc đơn màu tím Huế màu đen màu đỏ kim thơi chúc đơn màu tím Huế cam ngói và màu xanh ngọc cho chị Lệ Nguyễn chúc đơn cho chị My Như màu đen màu đỏ và màu xanh ngọc mua 3 bộ trở lên sẽ được miễn phí ship nha đặt hàng theo cú pháp là màu sắc này cộng số điện thoại chiều cao cân nặng nha mấy chị nha rồi chúc đơn ba bộ cho chị Liên Lê chúc đơn ba bộ cho chị Tuyết Lê chúc đơn ba bộ cho chị Minh Thuận chúc đơn ba bộ cho, cho chị sau cơn mưa